Chúng mình có chữ này là chữ Phu Âm Hán Việt là Phú Có nghĩa là giàu có Chữ Phú này bao gồm bộ miên Có nghĩa là mái nhà Đây là chữ Nhất Có nghĩa là số 1 còn đây là bộ khẩu chính là cái miệng còn bên dưới này là chữ thiến có nghĩa là ruộng đất như vậy các bạn có thể thấy ngôi nhà này chỉ có một người nhưng ruộng đất lại dư thừa mang ý thể hiện sự phú quý các bạn có thể nhớ chữ hán này thông qua câu có một miệng ăn ruộng vườn một khoảnh quanh năm dư thừa